uh, sinh hoạt ở bên trong không gian căn nhà mình nha quý vị và bên ngoài của căn nhà chúng ta thì được gia chủ thiết kế với những các cái uh, cây xanh những các cái mảng xanh và đây là một mẫu nhà thiết kế hiện đại và rất đẹp được gia chủ là trang trí với những các cái uh, cây xanh cũng như là những các cái tông màu xanh ở bên ngoài mặt tiền căn nhà chúng ta rất là đẹp và tuyệt vời như quý vị với căn nhà là ngang 5m2 và độ sâu là 16m và được xây dựng cũng như là full nội thất đầy đủ hết nha quý vị với con đường của căn nhà chúng ta là một con đường thông và rộng lên đến khoảng uh, uh, thông và rộng lên đến khoảng 6 mét nha quý vị ở đây thì à, gia đình chúng ta vừa ở có thể là vừa ở văn phòng công ty kinh doanh buôn bán hàng online mỹ phẩm cũng là mở tiệm nail spa để được nha quý anh chị với một mẫu nhà phải nói là rất đẹp và tuyệt vời với căn nhà đây thì à, đường thông anh chị thì à, kinh doanh và buôn bán cũng như là mua để cho thuê thì rất là tuyệt vời nha và căn nhà chúng ta thì nằm ngay sát bên với lại khu vực công viên làng hoa và chợ ảnh đông tây luôn nha anh chị với nhà mới và tặng full nội thất rất là đẹp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 Đây, với khu vực đây thì à, chúng ta sẽ có một khoảng sân này, khoảng sân này độ rộng lên đến khoảng 2 mét, thuận tiện cho gia đình chúng ta để xe máy ở khu vực bên ngoài cũng như là bên trong luôn. Đấy với à, ngang 5m2 à, và độ sâu là lên đến 16m nha quý anh chị, với xây dựng 4 tầng lầu rất là đẹp mà bên trong thì có hồ bơi nữa. Đấy, và căn nhà này thì được gia chủ thiết kế và trang trí phải nói là rất đẹp và với một mẫu nhà cực kỳ là hot và với giá bán thì à, chỉ có hơn 10 à, tỷ đồng một xíu thôi trong phân khúc 10 à, tỷ hơn 10 tỷ một xíu và gia đình mình có thể là sống ngay được một nhà với có hồ bơi và đầy đủ tất cả công năng luôn nha quý vị đây là khu vực uh, gara ô tô này cũng như là anh chủ nhà đang để chiếc xe hơi ở khu vực uh, gara ô tô của căn nhà mình đây Đấy, với um, uh, khu vực để xe máy luôn nha quý vị và đường sau thì chúng ta sẽ có khu vực là hồ bơi đường sau thuận tiện cho gia đình chúng ta à, sinh hoạt ở bên trong cái à, không gian của căn nhà mình có hồ bơi và vệ sinh ở bên dưới nha đây khu vực à, tắm à, thì à, rất là rộng và thoáng này quý vị đây hồ bơi thì à, rất là rộng luôn một căn nhà với thiết kế phong cách hiện đại và khá là đẹp thì à, đang được à, bên kênh nhà đất bên em chào với một giá bán cực kỳ là mềm mại và yêu thương chỉ với trong phân khúc là 10 tỷ à, à, 700 triệu đồng thôi và còn thương lượng nha quý anh chị chỉ với giá là 10 tỷ 700 triệu đồng và giá này thì còn được gặp trực tiếp chính chủ để thương lượng nha Một căn nhà với là ngang 5m2 và độ sâu là 16m Xây dựng là 4 tầng lầu Full nội thất đầy đủ hết nha Anh chị khách hàng chúng ta mua chỉ việc là sách Bali về ở thôi Đấy, Những à, vị khách hàng chúng ta đang xem và theo dõi cũng là quan tâm Và muốn lựa chọn cho mình những cái căn nhà đẹp và những cái giá hợp lý Thì à, xem sơ qua được cái video ở bên kênh nhà đất bên em thì à, liên hệ để à, đi xem cho mình những cái căn nhà mẫu mã đẹp và những cái giá hợp lý. Ngoài ra thì được gặp trực tiếp chính chủ để thương lượng luôn nha quý vị. Đây và với căn nhà mình là hướng chính bắc với một căn nhà là hướng bắc nha. Đấy, những ai thuộc mệnh theo ông thủy là đông tích trạch. Còn à, những à, gia đình chúng ta không cần à, à, phà phong thủy thì à, xem cũng như là cảm thấy ưng thì à, liên hệ về bên kênh nhà đất bên em để đi xem nha quý vị. Và bên trên đây thì à, chúng ta sẽ có cái không gian khu vực phòng khách kèm theo là khu vực à, bếp ăn và khu vực nấu nướng. Nhà mình thì ở bên trên đây chủ nhà sẽ thiết kế có một cái quầy bar và khu vực nấu nướng sinh hoạt ở bên trên, khu vực ăn uống nha quý vị và phòng khách ở bên trên tầng lầu luôn. Một mẫu nhà hiện đại và rất đẹp, ngang 5m2 và độ sâu là 16m thì à, xây dựng phải nói là tuyệt vời và có hồ bơi luôn nha các anh chị. Thì căn nhà này là đang được à, bên kênh nhà đất bên em chào với một giá bán chỉ với giá là 10 tỷ 700 triệu đồng thôi. Đấy, một cái giá cực kỳ là mềm mại và yêu thương nha quý anh chị. Những ai đang à, quan tâm và cũng như là đang muốn mua và lựa chọn cho mình những cái sản phẩm tốt cũng như là kèm theo những cái căn nhà đẹp. Đấy, với những các cái à, nhu cầu gia đình mình và gia đình chúng ta có thể là vừa mua ở hoặc là mở văn phòng công ty, kinh doanh về buôn bán hàng online mỹ phẩm cũng mở tiệm nail spa hoặc là mua để cho thuê thì ở căn nhà này phải nói là tuyệt vời rồi. Đấy, với giá cực kỳ là mềm mại và yêu thương nha quý anh chị và toàn bộ những các nội thất ở bên trên của căn nhà mình đây thì à, sẽ sẽ được gia chủ để lại cũng là tặng lại cho quý vị mình từ những bộ uh, bàn ăn cho đến những các cái uh, uh, tivi cũng như là kèm theo là tủ lạnh và có um, uh, đầy đủ nội thất full ở bên trong luôn từ những sofa và có uh, bếp nấu nướng đấy với căn nhà thì uh, có tặng giường tủ và bàn đặc điểm kệ để tivi luôn nha quý anh chị và khu vực cầu thang thì à, sẽ được gia chủ thiết kế với <coughs> mặt gỗ nha, mặt à, mặt mặt à, trên là gỗ, mặt dưới là bằng đá nha quý vị. <coughs> Và tay vịn thì được làm bằng um, tay vịn thì được làm bằng uh, gỗ cam xe và lan can thì được làm bằng kính cường lực nha quý vị. Trên đây thì uh, chúng ta sẽ có phòng uh, ngủ đầu tiên này, khu vực phòng ngủ đường sau và có vệ sinh, có phòng tắm đứng Dạ, với khu vực rửa mặt bên ngoài và được gia chủ đã tặng thêm giường và có kệ để tivi, bàn trang điểm và có tủ quần áo luôn. Nội thất thì à, full nội thất đầy đủ hết rồi và tặng thêm điều hòa luôn nha quý vị. Với một mẫu nhà thiết kế theo cách uh, hiện đại và cuối năm 2022 chuẩn bị bước sang một năm mới rồi thì uh, gia đình chúng ta xem sơ qua về căn nhà này cảm thấy phù hợp với lại nhu cầu gia đình mình và đang có nhà hứng và muốn mua cho mình căn nhà này thì à, vui lòng liên hệ cho bên nhà đất bên em theo hai số điện thoại hiển thị bên góc trái màn hình nha quý vị để đi xem nha và mua cho mình những cái giá tốt nhất ở bên kênh nhà đất bên em luôn nha quý vị. với à, bên à, ngoài mặt tiền căn nhà chúng ta thì được gia chủ là ốp những các cái chân gỗ rồi và thả những các cái dây leo rất là đẹp luôn. Khu vực ở đây thì chúng ta sẽ có phòng vệ sinh này, có bồn tắm nằm và à, vòi tắm hoa sen, Đấy, tắm đứng, vòi tắm hoa sen nha quý vị. Và bốn phòng ngủ thì đã được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ hết cho gia đình mình rồi Mua chỉ việc là sách vali về ở thôi Đấy, Với căn nhà là ngang 5m2 và độ sâu là 16m nha quý anh chị Đấy, Xây dựng một trệt một lửng và, à, một trệt và bốn lầu Full nội thất option đầy đủ gia đình mình nha quý anh chị Vâng trên đây thì à, chúng ta sẽ có cái phòng ngủ số 3 Phòng ngủ đường sau của căn nhà mình này Thì à, sẽ được gia chủ là tặng giường cũng như là có tủ và à, bàn trang điểm kệ để tivi Đầy đủ hết rồi Đấy, với full nội thất luôn nha quý anh chị Và căn nhà chúng ta thì nằm ngay khu vực trung tâm Với vị trí ngay sát bên với lại làng hoa và chợ Hạnh Đông Tây Cũng là một vị trí phải nói là thuận tiện cho gia đình chúng ta di chuyển về những các cái khu vực trung tâm Cũng ra sân bay và Bình Thạnh, Bình Tân và Tân Bình Tân Phú Thì à, rất là dễ dàng và thuận tiện nha quý anh chị đây nhà mới và bên trên đây thì à, chúng ta sẽ có cái uh, uh, ban công khá là rộng này ở trên tầng lầu luôn ban công rất là thoải mái nha quý vị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 à, quý vị chúng ta à, đừng quên là hãy nhấn đăng ký kênh và bấm vào tín hiệu chuông <coughs> để theo dõi những các cái video mới nha quý vị và một lần nữa thì video em đến đây xin kết thúc và xin chào xin hẹn gặp lại